Xin chào tất cả anh em đang xem kênh của Tuấn Phạm CBB thì uh, hôm nay Tuấn muốn chia sẻ với anh em một số kỹ năng để anh em đi chơi sóc đĩa uh, quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé này đang là sóc đôi này bây giờ Tuấn sẽ sóc giữ sóc đôi cho anh em xem nhé Đấy, ván này giữ được sấp đôi khi quan trọng là mình cân tay nhưng bây giờ mình lệch tay rồi nó ra, ra lẻ này mình không mình lái lên sấp đôi mà nó ra lẻ nhé Đấy, mình cũng biết được nó về lẻ luôn ví dụ tiếp tục này Đấy, ván này mình sóc ở lẻ này tại vì nó chưa lên được sâm đôi nè lẻ tiếp này tiếp tục này lên sấp đôi này Đấy, lái lên sấp đôi mà nó chưa lên thì nó là lẻ này Đấy, bây giờ đến để tứ tử đến sóc lên sấp đôi cho anh em xem nhé đây đang tứ tử này này đây được gọi quân vị bát đĩa xanh chín này Đấy. chẵn thừa này còn nguyên tứ tử này tiếp tục này sóc lên sấp đôi này Đấy. chẵn thừa này vẫn nguyên tứ tử này Đấy. tiếp tục sóc lên chẵn này chẵn thừa này à, tứ tử sóc lên sấp đôi này đó quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín bây giờ tấn sẽ sóc giữ chẵn cho anh em xem nhé này, mở ra này chặn tiếp này anh em nhìn nào tứ tử lại sóc về sấp đôi chưa này. đây được gọi là thầy thợ đi sóc cái này à, chẵn thừa này đó quân vị ba đĩa hoàn toàn là xanh chín mình có thể sóc này sóc như này là có thể ăn được tiền là đúng không đúng không anh em này quân vị ba đĩa xanh chín đấy bây giờ ấy, cái tay nghề ấy, thì anh em nào muốn học thì có thể kết bạn Zalo gặp trực tiếp Tấn Tấn ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn anh em nào có thể lên trực tiếp cũng được Hà Nội hoặc Sài Gòn anh em có thể giao lưu còn bây giờ ấy, Tấn chia sẻ cho anh em này bản thân ấy, mình đi đánh sóc đĩa mình đưa được cái bát này vào này là chắc ăn nhất này mình có thể biết được bên trong là sẵn hay lẻ à. tứ tử này bốn đồng trắng này bốn đồng trắng này Đấy, mở ra bốn trắng này anh em nhìn không biết được chính xác bên trong là chẵn hay lẻ thì mình phải đánh bát camera đây là cái bát camera Đấy, bát rất đẹp luôn Đấy, khi anh em đi chơi thì anh em sẽ kết hợp theo một cái màn hình nhỏ nữa kết hợp theo một cái màn hình nhỏ nữa Nào. đó anh em sẽ nhìn thấy bốn đồng trắng này nên căng này ai sóc cũng được Đấy. ba đen này trong vị sóc này sấp đôi này Đấy. anh em nhìn nét căng này. nét căng luôn chẵn thừa này Đấy. đây là bát tàng hình camera bát tàng hình này thì hoàn toàn là không có tang không có tang không có tích tích gì cả còn cái tay nghề ấy, tay nghề nó là kỹ năng kỹ năng anh em nhé kỹ năng ở đây tức là mình đánh bằng tay nghề mình sóc mình điều khiển quân vị theo ý muốn nó được tầm 8 90 phần trăm nó cũng hỗ trợ cho anh em là tỷ lệ cực kỳ cao ấy. thì ờ, anh em nào đang xem kênh của Tấn Phạm CVP thì nhớ đăng ký kênh Đấy, khi anh em mua hàng ấy, thì anh em một anh em dùng cái màn hình này cũng được này đây một là anh em dùng cái màn hình nhỏ này Đấy, anh em cũng biết được bên trong là chẵn hay lẻ này chỉnh sáng tối này nó có nút chỉnh sáng tối này chỉnh sáng lên đây là cách chỉnh sáng tối này cách chỉnh sáng tối của cái điện thoại này còn đây là cái bát tàng hình bát camera thì ờ, anh em nào có nhu cầu có thể là kết bạn Zalo của Tấn Phạm 05641 túi quý bảy năm con bảy để trực tiếp gặp Tấn Tấn sẽ chia sẻ tới anh em những cái kỹ năng bản thân mình là một trong người thợ chuyên đi sóc cái thì Tấn sẽ có những cái kinh nghiệm để chia sẻ tới anh em à, là anh em nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Tấn Phạm CVB nhé Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em